mình á mình có lực á thì mình nhấn vô giày nhưng mà cái gì á nó nhỏ mà nó đâm á nó khác so với nguyên cái bàn chân nó đạp vô đau chưa quá căng như quỷ vậy nó đau sắp ra rồi đó sắp ra rồi đó ừ không ừ ừ ừ đúng rồi vô vô vô vô giữ lại lâu lâu một tí này chỗ này lâu lâu một tí này 10 giây dán lên còn tự tự đúng mình chọn xuống dưới tới đất luôn nha chứ không phải chọn hai tấc nha thì nó là lower body gym nữ tâm kinh cực phẩm gymmer thước tha đầy mạnh mẽ em em nằm ở đi em massage cho sắp ngửa gì cũng được cái đó là sắp ừ cứ sắp đi sắp đi massage trước massage bằng này nè vô không hả mạnh đúng không cái đó bằng tay mới được cái, cái này vô đeo được đâu tức là cái này nó chỉ có đúng không <laughs> vô nó không có phê lắm đâu cái đó là phải bằng tay còn cái này là như vậy đúng không với cái này á dùng để lăn mấy cái chỗ này nè lăn mấy cái chỗ này nè đó với lăn cái chỗ ờ, đó không nằm nằm nhưng mà cái chân cái cái chân em sắp vậy chưa đi massage lần nào đúng không <laughs> tháng này còn trinh đi massage luôn xì luôn đúng không nè trời đất con bt có học mà ba <laughs> khen về chết rồi <laughs> tao bt người ta có trình mà đúng không đó này này này này này này ông bt tao có trình mà đúng không đúng không đó bt người ta có trình mà. kìa đó bt người ta có trình mà đúng không bt <laughs> bt người ta có trình không đừng để em tự tự nhiên em đừng có quéo vô bt người ta có trình mà đó bt người ta có trình bt người ta có trình mà bt <laughs> để chân thẳng ra đừng <laughs> ờ. đau nói nha đau nói nha đau chưa rồi chưa hả đau chưa đau chưa dẻo dữ ta <laughs> no, no, no, no. được chưa thôi ba tôi cũng nhắc bẻ lên đâu để cái rạch cái má chết luôn á sao gió từ từ từ từ đau chưa lì Tao chưa Quá cần nhiều quỷ gì cũng đau Coi chưa Đáng thấy không Đưa hai tay đây Rồi bật Đau chưa Bắt xếp xác rồi kìa Ok Cái nữa nè Tặng đồ khó nha Để cưng gì đi Ok Tao chưa Rồi Rồi Đi massage người ta đi đi tay đi chân để sát vô à. con này mở nhiều quá không không không, không. <laughs> no, no, no, no. thoải mái không cái này là có dầu liêu nè nó rên là vô rồi đó rên rên là vô rồi đó rồi ờ, rồi ờ, rên rên là vô rồi đó ừ rên rên là vô rồi đó mày lố giờ rồi lố giờ chút nhớ vo nha rồi dang dang tay ra dang dang tay ra ok dang dang tay ra nè à. ngày mai ngày mai đừng có cười đừng có cười nè nhột hả nè cái chỗ này ngày mai nó nhất nè là để nè nó ngay <laughs> chỗ này á thì à, ngồi văn phòng nhiều đau lưng em nhảy như em nhảy như chim á làm gì đau lưng nè đau nói nha em rồi tay này tay này thì chưa có gì hết rồi tới chân giống như tao gái massage luôn rồi đó giống như tao gái massage luôn rồi đó giống như tao gái massage luôn rồi đó ok nè bữa hỏng mình chỉ mấy em nhấn giờ chỉ bóp bóp là nằm phải không bóp ha à. nhưng mà ngày mai nó nhức bóp nó mới vô bữa nay nó chưa nhức thì phê phê thôi à Đ đau không ê ê không thốn đúng không oh, no. thì em tập mông đùi á nó nhức chỗ này nè ghê chưa ờ. Bắt vào đây tại vì tay có lực con gái là không bao giờ nổi đó con gái cho nên là phải đạp mình á mình có lực á thì mình nhấn vô giày nhưng mà cái gì á nó nhỏ mà nó đâm á nó khác so với nguyên cái bàn chân nó đạp vô nó bởi vậy ví dụ như đi đi massage á tụi nó sẽ đi kỹ thuật là đi gót là nó ra giày còn không á nó nhấn lực con tay cái nó mạnh nó nhấn đã lắm trời ơi đau không chạy ờ. hôm qua tập này tập tập ngực nó chưa vô đó nhẹ thôi <laughs> đó chỗ này là ngực trên nè rồi xong rồi cái vai nó còn ở đây nữa nè cái vai nó đã chỗ nào mỏi nhiều nó vô nhiều à đại <laughs> mỹ <laughs> rồi thôi mệt quá đi dậy vô qua đây quất bài cardio nữa kéo rồi ờ, dứt chính xác giờ ờ, đừng đừng kéo này sớm quá phích chỗ đi rồi kéo người không thôi đó <laughs> đó đó mạnh mẽ vô vô rồi một một một cái tép đẩy ra xíu nữa đó đúng rồi lưng vô một tí rồi kéo ra right đó đó bình thường rồi mình tập này 15 giây rồi đúng không rồi xong mình đổi đạp vô luôn rồi đạp ra đó đạp vô luôn đạp ra đạp vô luôn đạp ra đạp vô luôn đạp ra đạp vô luôn đạp ra đạp vô luôn đạp ra đạp vô luôn đạp ra đạp vô luôn đạp ra rồi giữ lại nè đó giữ lại không phải giữ giữ cái này thôi vẫn kéo thả bình thường kéo vô đó là tắt một á cứ một hai một hai một hai mình lặp đi lặp lại vậy cho đỡ chán đó người nhồi xíu nữa nhồi xuống đó nhồi xuống đó nhồi xuống nhồi xuống rồi nhồi xuống nhồi xuống đó nhồi xuống nhồi xuống ok nhồi xuống nhồi xuống nhồi xuống tốt quá trời tốt luôn rồi thôi nghỉ mệt đi mốt em tập em cứ đổi qua đổi lại đổi qua đổi lại vậy đó vô dứt đạp đi cầm cái này nè đúng rồi kéo cho đẹp đó tèo tèo tèo tèo tèo tèo tèo tèo tèo tèo tèo tèo tèo tèo tèo em ru ha không máy đầu xịn dưới trời ừ máy tập em ru quá dữ tèo tèo tèo tèo tèo tèo tèo tèo tèo tèo tèo tèo tèo tèo tèo tèo đúng rồi đúng rồi tội sung vậy không im điện sung quá sắp ra <laughs> rồi đó sắp ra rồi đó sắp ra rồi đó ừ <laughs> đó từ từ đi em lắc sẽ nó nó sẽ ok đó, em lắc nó hợp với em đạp nó sẽ rất là đẹp <laughs> nhìn vừa vừa nhìn mắc cười vui lắc hồng gì cũng vô lắm chứ bộ hả giỡn hả mốt lắc vô đây nè mở bay hết luôn rồi vô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 Thank you.